Nắng mang em đi rồi Em để lại đớn đau một phần Đã lỡ buông nhau xa rời Thôi thì ta phải đành cách Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em Thì em hãy Chop, chop, chop, chop In the money pop shop Fuck a living and baby gon' spell blood trail. every minute wave When the people not fail When I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and the... muôn màu Thôi sầu chờ ta tái yêu Cơn gió lây cũng trên ven Rằng con tim không bén lên đèn Tìm người xưa đã bỏ quên Thêm chiếc dù trong mưa rồi Có em, có em đời thêm thắm Trời ghét tha thiết thêm Chắc có lẽ là vì em Giữa cung trời hoa màu Đôi mình chợt anh gặp em giữa phố đông nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mong ngóng rồi bắt chặt em anh ơi bao lâu mới đến ngày mai đêm nay tại sao lại trôi quá dài đường vì một mình no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ông trời tạo ra địa chấn và cái quần anh là điểm nhấn